Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Ả Rập Xê Út, quốc gia đã quá nổi tiếng với dầu mỏ hiện đang có kế hoạch xây dựng một thành phố trên sa mạc, không giống với bất cứ thứ gì khác trên trái đất. Thành phố này có tên là Neom. Neom là từ ghép của tiếng Hy Lạp, Neos, và tiếng Ả Rập, Mostaban, có nghĩa là tương lai mới. Vào năm 2017, chính quyền Ả Rập Xê Út đã công bố dự án xây dựng siêu thành phố với số vốn đầu tư là hơn 500 tỷ đô la Mỹ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 ô nhiễm môi trường và cơ sở hạ tầng hiện đại đang làm lu mờ sự tồn tại của thiên nhiên. Trong bài thuyết trình của mình trên truyền hình, Thái tử Mohammed bin Salman nêu bật hai vấn đề nhức nhối mà Ả Rập Xê Út đang phải đối mặt. Thứ nhất, Ả Rập Xê Út vốn được biết đến là một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, dầu mỏ khai thác nhiều rồi cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Để đưa đất nước không quá phụ thuộc vào nền kinh tế dầu mỏ, những người đứng đầu Ả Rập Xê Út hướng đến một nền kinh tế kỹ thuật, trí thức. Thứ hai, đó là vấn đề về ô nhiễm môi trường, rộng hơn là biến đổi khí hậu, tình trạng nóng lên toàn cầu. Bởi vậy, đòi hỏi phải có sự thay đổi là yêu cầu bắt buộc. Và giải pháp ông đưa ra chính là NEOM. Trong kế hoạch cho dự án siêu công trình NEOM này, Thái tử Mohammed bin Salman cho biết Giải ven biển dài 170 km ở phía tây bắc của đất nước sẽ không có ô tô và đường phố, không có khí thải carbon và hoàn toàn tiêu thụ 100% năng lượng sạch. Một bước tiến quan trọng trong việc Ả Rập Xê Út chuyển hướng khỏi nền kinh tế dựa vào dầu mỏ. Không chỉ vậy, toàn thành phố sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để trở thành thành phố thông minh, nâng trải nghiệm của mỗi công dân thành phố lên cấp độ mới. Giải ven biển đó có tên là Dơ Lai, Sơn Lai đóng vai trò là xương sống của Neom, là nơi sinh sống của một triệu công dân. Họ sẽ sống trong các cụm dân cư đời mới, được điều hành bởi AI, hòa hợp hoàn hảo và cùng tồn tại với thiên nhiên. Sơn Lai dự kiến sẽ tiêu tốn từ 100 đến 200 tỷ đô la Mỹ trong tổng số vốn 500 tỷ đô la Mỹ dành cho công trình Neom. Với Neom, Thành phố thông minh này sẽ đưa công dân của nó hướng đến việc giao thông ưu tiên đi bộ, sử dụng năng lượng sạch và công nghệ đột phá để không thua kém bất cứ thành phố thông minh nào trong tương lai. Sau khi hoàn thành, công trình tương lai của thành phố Neom sẽ được thắp sáng ban đêm và nhìn từ trên cao sẽ giống như được dát vàng vậy. Được Thái tử Mohammed bin Salman công bố lần đầu tiên vào năm 2017 Kinh tế của NEOM theo kế hoạch chủ yếu sẽ hoạt động kinh doanh và phát triển du lịch hàng đầu của Ả Rập Xê Út trên bờ Biển Đỏ. NEOM được tài trợ 500 tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng 11 triệu 374.250 tỷ Việt Nam đồng, theo tỷ giá tháng 11 năm 2021. NEOM sẽ trải rộng trên 26.500 km vuông tại khu vực tỉnh Tabuk, một vùng ốc đảo thuộc Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Thành phố thông minh này bao gồm các thị trấn cảng và khu vực doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu, địa điểm thể thao, giải trí và trung tâm du lịch. Dự kiến siêu công trình này sẽ hoàn thành vào năm 2025. Những người đứng đầu cũng đã có kế hoạch thiết lập một mạng lưới các sân bay ở Neom, bao gồm có sân bay quốc tế. Sân bay đầu tiên được gọi là sân bay Neom Bay ở khu vực phía bắc của Sama. Dự kiến ban đầu là hoàn thành vào năm 2020 và thực hiện các chuyến bay thường xuyên cho các nhà đầu tư và nhân viên trong dự án NEOM. Giám đốc phát triển đô thị tại NEOM cho biết, sân bay quốc tế NEOM sẽ là một trong những sân bay lớn nhất thế giới, sẵn sàng đi vào hoạt động trước năm 2030. Theo các nhà hoạch định, việc xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghệ và kinh doanh của NEOM dự kiến sẽ giúp đóng góp 48 tỷ đô la Mỹ vào tổng sản phẩm quốc nội của Ả Rập Xê Út đồng thời tạo ra 380.000 việc làm mỗi năm. Vậy Neom có gì đặc biệt? Neom được thiết kế để đối phó với một số thách thức toàn cầu cấp bách nhất mà các khu vực đô thị phải đối mặt và truyền cảm hứng cho một cách sống thay thế kinh tế dầu mỏ, hướng đến kinh tế tri thức và khoa học. Thành phố sẽ bảo tồn 95% môi trường tự nhiên xung quanh khu vực, làm nổi bật mối quan hệ của con người với thế giới tự nhiên Tất cả năng lượng ở Neom sẽ tái tạo 100%, từ sản xuất năng lượng dựa trên năng lượng mặt trời, gió và hydro, đảm bảo một hệ sinh thái tích cực không phát thải carbon. Neom cũng sẽ xây dựng một nhà máy điện trong khu vực chuyên sản xuất và lưu trữ nước. Các hệ thống mô đun có khả năng tương tác công nghệ cao, sẽ thu hút các công ty nghiên cứu và công ty khởi nghiệp liên quan đến nước để thúc đẩy sự đổi mới và dẫn đầu trong tất cả các lĩnh vực của ngành nước. Mạng lưới phân phối nước của Neom sẽ được kết nối hoàn toàn thông qua cơ sở hạ tầng Internet of Water tiên tiến để đảm bảo lượng nước thất thoát tối thiểu, đưa Neom đi đầu thế giới trong công nghệ cấp nước. Với Neom, xu hướng ưu tiên đi bộ của người dân sẽ xác định cuộc sống trong thành phố với tất cả các dịch vụ thiết yếu hàng ngày, chẳng hạn như trường học, phòng khám y tế, trung tâm giải trí và không gian xanh, tập trung đến mức người dân dễ dàng tiếp cận trong vòng 5 phút đi bộ. Song song với đó, ở bên dưới lòng đất sẽ có những phương tiện giao thông tốc độ cao, nhằm hỗ trợ người dân di chuyển quãng đường dài hơn. Nhưng tất cả các công trình di chuyển sẽ không lâu quá 20 phút. Quá trình xây dựng NEOM đã được tiến hành ngay từ quý 1 của năm 2021, không lâu sau bài phát biểu hiếm hoi của Thái tử Mohammed bin Salman. Giám đốc điều hành NEOM cho biết, song song với quá trình xây dựng Dưa Lai, các kỹ sư cũng đang phát triển các khu nghỉ dưỡng trong thành phố dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024. Việc xây dựng Gia Lai bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2021. Các thỏa thuận đã được ký kết với các công ty xây dựng Aircom, Bechtel để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tiên tiến, đưa Gia Lai trở thành một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất và phức tạp nhất trên thế giới. Một hợp đồng với công ty viễn thông Ả Rập Xê Út đã được ký vào năm 2020 để cung cấp cơ sở hạ tầng mạng 5G Điều này nhằm thúc đẩy tham vọng kỹ thuật số của Neom. Neom cũng đã ký hợp đồng trị giá 5 tỷ đô la Mỹ với Aqua Power and Air Product ở Mỹ để phát triển nhà máy hydro xanh và ammoniac xanh lớn nhất thế giới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025. Công nghệ của Solar Water cũng sẽ giúp cho Neom hướng tới một trong những mục tiêu cách mạng hóa quy trình khử muối trong nước